Địa ốc Firestar xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn Trong video lần này, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý cô chú, anh chị và các bạn một số sản phẩm nhà đất nổi bật trong tháng 10 năm 2022 Sản phẩm nhà mặt tiền Trần Khánh Dư, phường 8, thành phố Đà Lạt, giá 15 tỷ đồng, diện tích 130m2, sổ xây dựng riêng, đường ô tô hướng Tây Bắc, cách chợ Đà Lạt 3 km, cách đường Phù Đồng Thiên Vương 100m, gần cây xăng, ngân hàng, cửa hàng tạp hóa. Nằm trong khu vực đông dân cư, an ninh cao, đầy đủ tiện ích, thích hợp để định cư, đầu tư, kinh doanh dịch vụ lưu trú, du lịch. Sản phẩm nhà cấp 4 đường Hai Bà Trưng, phường 6, thành phố Đà Lạt, giá 6,3 tỷ đồng, diện tích 135m2, sổ xây dựng riêng, Kết cấu nhà bao gồm 3 phòng ngủ, một phòng khách, hai nhà vệ sinh, một phòng bếp hướng đông bắc, đường xe máy. Cách chợ Đà Lạt 3 km, cách trục đường chính Hai Bà Trưng 20 m, gần trường học, cửa hàng tiện lợi, bệnh viện. Nằm trong khu vực dân cư đông đúc, an ninh cao, thích hợp để định cư hoặc đầu tư. Sản phẩm đất mặt tiền Trần Đại Nghĩa phường 8 thành phố Đà Lạt giá 27 tỷ đồng, diện tích 600m2, bề ngang 20m, sổ xây dựng riêng, đường ô tô hướng đông, cách chợ Đà Lạt 5 km, nằm gần khu quy hoạch Trần Đại Nghĩa, gần khu du lịch thung lũng tình yêu, đồi mộng mơ, thế đất bằng phẳng, view thoáng mát, thích hợp để định cư hoặc đầu tư. Sản phẩm nhà hẻm An Dương Vương, phường 2, thành phố Đà Lạt, giá 7 tỷ đồng, diện tích 95m2, nở hậu, sổ xây dựng riêng, tặng kèm giấy phép xây dựng một hầm, một trệt, ba lầu. Kết cấu nhà cấp 4 hiện tại, một phòng khách, hai phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng vệ sinh, sân đậu ô tô. Đường ô tô hướng nam cách chợ Đà Lạt 2 km, cách trục đường chính An Dương Vương 100 m. Nằm trong khu vực có dân cư đông đúc, an ninh cao, thích hợp để đầu tư, định cư hoặc kinh doanh. Địa ốc Five xin cảm ơn quý cô chú và anh chị đã quan tâm và theo dõi video của chúng tôi. Mọi thắc mắc liên quan đến thông tin của sản phẩm xuất hiện trong video, vui lòng liên hệ hotline 0937 055 333. Xin chân thành cảm ơn.